hello hello xin chào quý vị các bạn à, sách ao rũ bỏ hay là phân phối để kết thúc một chu kỳ đây là một khái niệm mà rất nhiều anh chị em có thể rất khó phân biệt như là rũ bỏ hay là phân phối và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn sách ao phân phối khác nhau ở những thời điểm nào để chúng ta biết rằng là cái việc mà phân phối là một cái tín hiệu tiêu cực và thường thì Ờ, chúng ta cần phải bán hết ra và chúng ta thoát ra khỏi thị trường còn sách ao là quá trình rũ bỏ để chúng ta nhận diện ra những cái cổ phiếu thành công những cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu gọi là những siêu cổ phiếu và rất nhiều anh chị em khi mà chúng không phân biệt được điều này nên chính việc lựa chọn các cổ phiếu đó là một cái rất là khó khăn với phần lớn các nhà đầu tư thậm chí là các nhà đầu tư chuyên nghiệp và kể cả những chuyên gia đầu tư rất lâu năm rồi nhưng không biết thế nào là sách ao không biết thế nào là rũ bỏ không biết thế nào là phân phối nên chính vì vậy thì hôm nay Dũng chia sẻ anh chị em cách để chúng ta phân biệt sách ao phân phối và rũ bỏ như thế nào Hello xin chào anh chị em và các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay à, Dũng sẽ có khoảng độ 15 hơn 15 phút để chia sẻ anh chị em những khái niệm đơn giản và để chúng ta hiểu rõ tại sao nó lại có sách ao tại sao lại phân phối và tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ được khái niệm như thế này trước khi chúng ta có những chiến lược đầu tư tốt hơn tôi biết rằng phần lớn anh chị em khi mà mới tham gia thị trường những cái khái niệm như này chúng ta không được nắm rõ ràng à, tại sao phải phải check out câu hỏi tại sao chúng ta cần phải check out tại sao big boy lại cần phải rũ bỏ tại sao nó lại điệu như vậy thế thì trong đầu tư chứng khoán chúng ta thấy rằng là thị trường luôn luôn có những biến động không lường mà chúng ta cảm giác rất mệt mỏi bởi vì khi mà chúng ta có một chút lợi nhuận sau đó chỉ cần một hai phiên rũ bỏ và chúng ta lại mất toàn bộ lợi nhuận mà không biết nguyên nhân vì sao khi mà chúng ta nâng cái gì ạ à, nâng cái vị thế bắt đầu sử dụng margin một cách ồ ạt thì thời điểm đó chúng ta lại diễn ra một tình trạng đó là tài khoản bắt đầu không cánh mà bay bao nhiêu anh chị em đã từng bị như vậy khi mà chúng ta đã có một chút lợi nhuận rồi sau đó thì chỉ một hai phiên như này toàn bộ căng cứng margin chúng ta dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nếu chúng ta có chị ở trong tình trạng như vậy thì anh em có thể comment cho Dũng để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm được không ạ? Hello xin chào tất cả anh chị các bạn Xin chào bạn uh, Mai Đặng đúng không? Xin chào Nguyễn Tuấn Anh Xin chào bạn uh, Dung Lai ạ à. Dũng Lai ạ à. bạn uh, Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay thì uh, để chúng ta không phải đợi mất thời gian thì uh, Dũng có thể chia sẻ ngay thì trước khi mà chia sẻ về cái nội dung chính hôm nay thì anh chị em nào đang thì ở trên cái fanpage đầu tư chứng khoán DVD ạ hãy ở nếu anh chị em đang ở đầu tư chứng khoán DVD hoặc là chúng ta đang ở trên trên uh, kênh YouTube thì chúng ta có thể chia sẻ uh, chia sẻ video này uh, video này hay là buổi livestream trực tiếp này cho cộng đồng nhà đầu tư được biết bởi vì khi mà chúng ta giúp các nhà đầu tư khác biết thì tự nhiên là chúng ta gieo được cái nhân tốt và khi mình có chỗ nhân tốt thì chúng ta sẽ có gặt hái đến quả đây là quy luật nhân quả và những cái lần này nếu anh chị em để ý Ờ, chúng ta sẽ biết rằng là mọi thứ nó đều tuân theo những quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công quy luật cung cầu quy luật hấp dẫn và những nhiều quy luật đó nếu chúng ta không nắm được các quy luật đó thì rõ ràng sẽ là những cái cái phần thực sự là rất đáng tiếc với phần lớn anh chị em thì trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường trước khi mà tôi nói về thị trường thì Dũng muốn nói anh chị em đó là thường thì trong mỗi một cái xu hướng thị trường đi lên hoặc là trong bất cứ một cái giai đoạn nào chuyển xu hướng thì đều nó có những cái tín hiệu đều có những cái dấu ấn rất là mạnh mẽ trên thị trường bây giờ chúng ta nhìn về thị trường chung để chúng ta có thể nhìn xem là thị trường chung đang ở đâu ok chúng ta sẽ nhìn thấy là nếu anh chị em để ý một chút khi mà thị trường chung gặp cái đỉnh này Dũng cũng đã chia sẻ với anh chị em thì cái điểm này khi mà khối lượng lớn đúng không? khối lượng không lớn mà nó vượt qua đỉnh và phần lớn mọi người sẽ thấy rằng cái phiên này là phiên khá tích cực khi mà nó vượt đến mốc 1.200 điểm đây là cái dấu ấn đầu tiên mà những phiên trước anh chị em có để ý những cái phiên này hay là thời gian điểm này Dũng gần như là không có gì ạ không có những cái dữ liệu một cách gì ạ một cách rõ ràng bởi vì thị trường chúng ta đang, đang bị khá méo mó anh chị em nhá đang bị khá méo mó nên cái việc mà nhận định trong thị trường giai đoạn này Dũng mong muốn rằng chúng ta sẽ gì ạ mang tính chất là tương đối là thận trọng hơn so với việc mà chúng ta nhìn những cái dữ liệu mang một cách khách quan hơn nên trong cái video hôm nay thì anh chị em thấy là Dũng có yêu cầu là chúng ta sẽ giảm nửa cái tỷ trọng ở trong loại này thế thì nếu mà chúng ta nhìn về phân tích kỹ thuật thông thường anh chị em thấy thì chúng ta sẽ thấy là đây là chúng ta nên bán hết ra hay không nếu anh chị em nào mà nếu phân tích kỹ thuật thông thường thì chúng ta sẽ bảo bán hết thì có thể comment cho Dũng số 3 đấy ạ Tức là khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật thông thường thì nếu anh chị em nào nghĩ rằng là chúng ta cần phải bán hết thì hãy comment số 3 à, sau đó chúng sẽ phân tích xem là kỹ thuật thông thường nó là cái gì ạ hoặc là nếu chúng ta nghĩ là không phải bán hết thì comment số 1 nếu ai mà nghĩ mà mua thêm ở đoạn này thì comment số 2 Tức là chúng ta sẽ phân tích từng cái góc độ khác nhau ok rất nhiều anh chị em bảo bán hết vậy chúng ta nhìn này đầu tiên chúng ta thấy là cái SR uh, ờ, RS đây chúng ta gọi là đường trung bình 20 ngày khi mà cổ phiếu bị gãy được trung bình 20 ngày với khối lượng tương đối là khá rồi chúng để khối lượng khá thì rõ ràng là rõ ràng nó đang ở khối lượng tương ứng của bao nhiêu 50 ngày tức là nó sẽ vượt qua 5 ngày một chút thì đây chúng ta gọi là những tín hiệu khá tiêu cực tương tự như vậy chúng ta cũng nhìn thấy ở đây thì rõ ràng khi nó gì ạ nó giảm gãy cái đường SMA 20 thực ra là SMA 20 sử dụng rất ít khi sử dụng nhưng tuy nhiên thì trong quá trình tích lũy như này sideways như này biến động này chúng ta nhìn lại biến động lên biến động xuống hoặc là cái điểm nhấn này không có khối lượng thì cái việc mà nó bị gãy nó tăng khối lượng này thì đấy là cái dấu ấn mà Dũng cần bảo anh chị em cần phải giảm bớt tỷ trọng Đấy à, thế thực ra là một là khi nó bị gãy đường này thì phần lớn các à, các chiến lược kinh doanh khác các phân tích kỹ thuật khác họ yêu cầu bán ra chúng ta nhìn thêm một số các yếu tố khác như là SI chúng ta thấy là bẫy xuyên thủng qua R50 với khối lượng lớn thì đó đây là một xu hướng giảm và nếu phân tích về phân tích về gì ạ phân tích đầu tiên chúng ta phân tích về gì ạ đúng không phân tích về gãy SMA 50 đúng không anh chị em thấy được gãy SMA 50 thì anh chị em thấy điều gì sẽ diễn ra à, anh chị em thấy điều gì diễn ra SMA 20 xin lỗi SMA 20 về SMA 20 với khối lượng lớn thì rõ ràng đây là tín hiệu rất là xấu hoặc là nếu trong trường hợp ngày mai gãy nốt cái SMA 50 thì phần lớn các chuyên gia thậm chí là rất nhiều quỹ họ bán ra anh chị em hiểu không phần lớn các chuyên gia các quỹ họ có xu hướng bán ra khi mà trong một xu đi lên mà bị gãy cái đường SMA 50 đấy là cái để chúng ta cần phải lưu ý à, tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm đến một số các chỉ báo khác để chúng ta nhìn thấy ạ với cái việc mà chỉ báo RS RSI thì chúng ta thấy là đây là một cái cái tín hiệu cho chúng ta thấy là bị gãy kênh tín hiệu bị kênh đây là cái góc độ thế cái thứ ba chúng ta nhìn thấy chỉ báo tiếp theo đó là chỉ báo của MACD thực ra chỉ báo MACD nó nằm ở đây nó bị gãy rồi và chúng ta thấy là tiếp tục gãy và xu hướng của nó đang gọi là cái cỏ nó đang nằm ở dưới thì về phân tích kỹ thuật thông thường là chúng ta thấy là đa phần các chuyên gia phân tích kỹ thuật uh, về cơ bản là chúng ta cần phải bán ra rồi họ đã dự đoán trước bán ra rồi tiếp theo chúng ta có thể sử dụng các uh, đây là nếu nhìn về Ichimoku thì đang gọi là mây đang có thể là uh, cắt đi xuống là xuyên rồi đây những cái quá trình để xuyên như này thì cũng là một tín hiệu bán thế thì rõ ràng chúng ta nhìn này tất cả những tín hiệu này đều cho chúng ta những hành vi bán và ở phía trên này chúng ta thấy có một cái đường là đường màu màu đẹp đây là cái đường một cái cái màu một <coughs> màu tím à, thì chúng ta thấy rằng là việc mà gãy cái vùng này khối lượng lớn nó cũng cho những tín hiệu không được tích cực thế thì nếu với cái việc mà phân tích như vậy thì có lẽ là anh chị em sẽ xem quan sát thì chúng ta thấy là thị trường đang ở trong trạng thái là cần phải bán ra hết đúng không cần phải bán ra hết đấy là lý do chúng ta gọi là phân tích mang tính chất là dựa vào những cái tín hiệu cắt để chúng ta cần phải xử lý câu hỏi đặt ra là vậy khi mà cái quá trình rũ bỏ sách out như vậy thì điều gì sẽ diễn ra các anh chị em điều gì sẽ diễn ra có phải phần lớn chúng ta đã phải bán hết trong những phiên này không ạ phần lớn rất nhiều anh chị em đã bỏ chạy trong phiên này đúng không ạ câu chuyện nó là như vậy đúng không ạ có phải phần lớn chúng ta đang bỏ chạy khi mà thị trường bị gãy cây rũ bỏ như vậy ạ thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là việc rũ bỏ nó có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là đây có phải phân phối hay không à, ý nghĩa thứ nhất là đây nó có phân phối hay không hay đây chỉ là cái rũ bỏ thông thường ý nghĩa thứ hai là trong cái rũ bỏ hay là phân phối này thì nếu chúng ta nhìn về góc độ tích cực thì chúng ta sẽ thấy rằng điều gì đúng không nếu chúng ta tập trung vào cái yếu tố tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy là khả năng trong quá trình hồi phục hay khả năng trong quá trình xác nhận một nhóm cổ phiếu nào có thể hồi phục hoặc là tăng thì chúng ta gần như bị gì ạ à? bị căng cứng vì tâm lý bởi hôm qua chúng ta vừa bán ra thì hôm nay chúng ta là chúng ta sẽ rất khó để mua lại nên khi mà chúng ta tập trung vào những cái điều tiêu cực chúng ta tập trung vào thua lỗ chúng ta tập trung vào mất mát chúng ta tập trung vào những cái điều chúng ta đang cảm giác là sợ hãi thì cái việc để quay trở lại thị trường với phần lớn các nhà đầu tư là cực kỳ khó khăn thế thì ở đây với những khái niệm mà Dũng chia sẻ anh chị em thì những cái quá trình rũ bỏ hay là chúng ta gọi là quá trình check out có thể nó giảm sâu hơn chúng ta vẫn có để đảm bảo cho cái việc mà an toàn thì hôm nay buổi trưa hôm nay Dũng đã có nói anh chị em là những cái cổ phiếu anh chị nào đã bị vi phạm bốn phần trăm chúng ta sẽ giảm một nửa bởi vì không ai có khẳng định là một trăm phần trăm cổ phiếu này hồi phục hoặc là một trăm phần trăm quá trình này tiếp tục đi xuống nên đây là cái cái cách để chúng ta dùng bảo hiểm để phòng hộ chúng ta bảo hiểm để đấy nhá phòng đúng không giữ lại cái vị thế chủ động cho chiến lược đầu tư chúng ta vậy nếu trong trường hợp mà hai trường phá thì chúng ta sẽ đưa ra hai cái kịch bản kịch bản thứ nhất là bị gãy cái đường SMA 50 với khối lượng lớn thì coi như cái quá quá trình này kết thúc từ gãy cái đường SMA này 50 này với khối lượng lớn và giảm mạnh thì có quá trình kết thúc thì cái việc mà giảm tỷ trọng 50 như chúng ta đã đưa ra trong phim này chúng ta sẽ chủ động để có thoát ra nốt khi mà thị trường giảm tiếp đây là cái chúng ta gọi là kịch bản tích cực à, kịch bản tiêu cực câu hỏi đặt ra là có rất nhiều anh chị em khi mà chúng ta mua đầu tư giá trị thì anh chị em thấy cái việc mà giảm như thế này anh chị em sẽ thấy là sẽ mua vào cái điều khác biệt đó là các anh chị em đầu tư giá trị thì họ sẽ mua vào trong quá trình bắt đáy đây và sau đó thì cổ phiếu có thể là giảm rất là sâu và thậm chí nó xuyên thủng giống tít thế này nên chính vì vậy việc bắt đáy ở đây với cái hệ thống phương pháp và Dũng chia sẻ nó sẽ không có chỗ để chúng ta bắt đáy hoặc không có chỗ để mua trung bình giá xuống bởi vì đây là cách mà chúng ta có thể là chui đầu vào chỗ chết Dũng sẽ không bao giờ sử dụng cái cách này trong quá trình đầu tư của mình anh chị em nhé không bao giờ không bao giờ Đây, cách thứ hai là chúng ta sẽ là khi mà chúng ta cắt lót ở đây cắt lót ở đây thì nếu bình thường anh chị em hiểu rõ là khi mà thị trường bị rũ bỏ đến đây rũ bỏ thì tất cả những cái đợt xu hướng tăng tất cả xu hướng tăng thì đều trải qua những quá trình rũ bỏ trước khi tăng tất cả một cái quá trình đi tăng lên thì thường nó phải rũ bỏ trước khi tăng đây là những cái diễn ra trên thị trường nha trên thị trường trước khi thị trường đi lên có thể nó có đợt rũ bỏ nhịp đầu tiên hoặc là test lại thứ hai trước khi lên và chúng ta cũng có thể đây là những ví dụ điển hình đây là những cái ví dụ điển hình hoặc là thêm ví dụ điển hình để chúng ta biết rằng trước khi lên nó đều có những cái đợt rũ bỏ rất là mạnh à, đợt cứ rũ bỏ rất là mạnh ở đây nhưng tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta mua bán theo cái trạng thái là để giữ nguyên hay là bắt đáy ở đây thì với dũng là những cái đợt rũ bỏ này nếu cổ phiếu chúng ta vi phạm chúng ta vẫn cần phải cắt phải thoát ra và trong trường hợp khi mà thị trường bắt đầu khi rũ bỏ rất mạnh và nó có những cái dấu ấn được xác nhận thì chúng ta thấy là giai đoạn này nó sẽ có những cái cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu đầu đàn hay những cổ phiếu dẫn đầu giúp chúng ta để dạ, giúp chúng ta nhận ra được cổ phiếu tốt nhất thị trường đấy là cái cách thức mà Dũng hay sử dụng tại vì vấn đề một con người chúng ta cũng thấy đâu chỉ khi mà chúng ta khó khăn thì chúng ta mới biết là ai là người giúp đỡ chúng ta đúng không ai là người giúp đỡ chúng ta khi mà chúng ta khó khăn khi mà thị trường giảm thì cái cổ phiếu nào là cổ phiếu khỏe trên thị trường nên chính vì vậy thì những cái đợt giảm điều chỉnh như này chúng ta sẽ nhận ra là những cái nhóm cổ phiếu nào hay là nhóm cổ phiếu nào yeah, dạ, là nhóm cổ phiếu chúng ta cùng quan tâm thì nếu vì chúng ta quan sát trên cái gì ạ, dạ, bảng thông tin tử thì đây chúng ta thấy là một cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ PNG là một cổ phiếu mà hôm nay thị trường giảm và nó vẫn giữ được thì đây là những cái cổ phiếu gọi là chúng ta là tích cực tuy nhiên thì những cổ phiếu dù ngày mai nó có tăng thì theo cái hệ thống của Dũng thì nó vẫn phải test lại những vùng này trước khi có thể tăng mạnh hơn câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ hai chúng ta sẽ lấy một cái câu chuyện thứ nhất để chúng ta có thể quay trở lại đó là cổ phiếu FPT các bạn biết rằng là Dũng chia sẻ với các bạn đó là một cái mẫu hình đó là cổ phiếu FPT ạ câu hỏi đặt ra sẽ có rất nhiều người bảo là tại sao khi mà khuyến nghị hôm trước mua và hôm nay lại cắt lót vậy tại sao lại cắt lót câu hỏi đặt ra là tại sao cắt lót bởi vì không phải tất cả những cái lúc mà chúng ta mua nó đều có kết quả hết nha không phải lúc nào chúng ta mua nó đều có kết quả hết nên khi mà chúng ta mua do một cái yếu tố thời tiết à, dịch bệnh sóng thần à, chiến tranh hoặc là nhiều yếu tố khác cổ phiếu hay thị trường chung nó có những đợt điều chỉnh hay là rút bỏ thì cổ phiếu chúng ta nó cũng bị xảy ra trong tình trạng như vậy nên chính vì vậy thì chúng ta thoát một nửa khi một cổ phiếu vi phạm nó tạo ra chúng ta những cái vị thế để chúng ta thấy được cái tâm lý của chúng ta ở mức an toàn an toàn nhất thay vì chúng ta lại tiếp tục giữ để cầu nguyện cho cổ phiếu hồi bởi vì nếu chúng ta chơi trong những cái trạng thái như vậy có thể 10 lần đúng có thể một lần sai chúng ta sẽ bị mất hết tài sản nên đây là chúng Dũng gọi là chiến lược thì tại sao chúng ta cần phải sử dụng chiến lược thế thì cổ phiếu này Dũng gọi là với cổ phiếu như này thì đây chúng ta gọi là biên độ thu hẹp điểm này là điểm mua đầu tiên khi điểm mua này các bạn thấy là cổ phiếu bị rũ bỏ và giảm rất là, là mạnh ở vùng này thì cái việc ở đây chúng ta thấy là cắt lót là cái việc cần thiết để chúng ta thì để chúng ta bảo toàn được bảo toàn được cái số vốn chúng ta đã có nhưng có cắt bán hết hay không nếu anh chị em mua ở vùng này vào những thời điểm thì có thể đến đây chúng ta bán một nửa khi một cổ phiếu lỗ 4 phần trăm hoặc là chúng ta có thể lên một cái vị thế khác là 5 phần trăm cho bán ra tuy nhiên thì chúng ta thấy là khi chúng ta bán ra thì có phải là chúng ta gì ạ nó thoát hẳn ra hay không thực tế chúng ta sẽ không thoát hẳn ra mà chúng ta sẽ quan sát tiếp trong trường hợp cổ phiếu bị gãy tiếp thì chúng ta thoát hẳn ra và chúng ta tạm thời chúng ta đứng ngoài không chơi nữa còn vị thế thứ hai là chúng ta có thể thấy rằng cổ phiếu có thể hồi sinh và chính cái hồi sinh này đây mới là cái lúc mà chúng ta mua ở những nhịp sau này thì thường chúng ta có độ tỷ lệ thành công rất là cao bởi vì theo cái hệ thống của Dũng là trong quá trình tích lũy tích lũy tích lũy ở đây cổ phiếu xác nhận khi xác nhận này nó đã rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư họ kẹt ở đây họ bán ra tuy nhiên cái việc mà rũ bỏ lần này thì đây là cái quá trình rũ nốt lần nữa với những ai và không chịu kiên nhận những cái cổ phiếu này có thể giảm sâu chúng ta không thể khẳng định là nó có có lên được không khẳng định tại thời điểm này chúng ta chưa khẳng định được cái xu hướng có thể là cổ phiếu lên hay xuống bởi vì cổ phiếu đang gặp cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đấy các bạn biết rằng cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là mạnh à, hỗ trợ rất mạnh khi mà hỗ trợ rất mạnh này thì cái việc mà chúng ta đã giảm bớt cái tỷ trọng đó là 50% rồi và chúng ta có thể là có thể được ạ có thể uh, và giảm nốt khi mà cổ phiếu giảm nốt một cái tỷ lệ 5 10 phần trăm tức là chúng ta bị lỗ 10 phần trăm và chúng ta tiếp tục thoát ra khỏi thị trường và chúng ta kết thúc vị thế trong chiến lược đầu tư thế thì câu chuyện đó là câu chuyện đầu tiên chúng ta thấy là gọi là bảo toàn vốn đó là cách bảo toàn vốn như vậy nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn những cái cây nến rất là lớn như này khối lượng lớn hay chúng ta là mình nến Maruguru này thì những quá trình rút bỏ như này nó luôn luôn xảy ra trên thị trường nhé những cái quá trình rút bỏ luôn luôn xảy ra thị trường đây cũng là những cái trạng thái tương tự như vậy sau khi rút bỏ thậm chí chúng ta phải cắt một phần thì sau đó chúng ta có thể mua lại những nhịp sao đây là cách mà Dũng vẫn đang chia sẻ Đấy, cách chúng ta chia sẻ câu chuyện ở đây nó có một nguyên tắc là 80 20 khi mà trong thị trường này anh chị em biết rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ các cổ phiếu nhá toàn bộ cổ phiếu thì không phải cổ phiếu nào cũng thành công chỉ có một nhóm cổ phiếu nhỏ thành công thôi có thể anh chị em đang lo lắng ở trong trạng thái rất là mệt mỏi khi mà tài sản chúng ta hay là lợi nhuận chúng ta tại thời gian vừa rồi giảm rất mạnh tuy nhiên các bạn có thể để ý một số các cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trong cái giai đoạn trước đây thì anh chị em sẽ thấy là thị trường cũng đã có những cái đợt điều chỉnh như này nhưng sau khi mà cổ phiếu hồi phục thì có rất nhiều cổ phiếu bắt đầu nó tăng tốc đầu tiên và nó tạo ra cái lợi nhuận rất là cao à, đây tăng lợi nhuận rất là cao và chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu sau khi rũ những đợt đầu tiên này chúng ta gọi là gãy cái đường SMA 50 với 20 với khối lượng thì cũng không phải quá đặc biến thì thường chúng ta sẽ không bao giờ được phép mua ở quá trình bắt đáy mà chúng ta đợi quá trình xác nhận truy lại chúng ta mua lại sau à, mua lại sau tuy nhiên thì cái việc mà ở trên thị trường chúng ta thấy là có rất nhiều cái cổ phiếu nó đang dao động đây chúng ta nhìn này đi lên này nếu theo một quy luật nỗ lực thành công thì rõ ràng vùng này là vùng gì ạ nó dao động rất lớn khi vùng này dao động lớn thì cái việc mà kéo lên là nó nó chưa lên được và việc mà khi một cổ phiếu gãy những cái đường như này thì nó sẽ dẫn đến một một cái gì hệ thống là chúng ta bán ra rất nhiều bởi vì khi một cổ phiếu gãy ở cái vùng này thì bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là với cái thị trường như này thì nó kịch bản nào diễn ra đó kịch bản nào diễn ra thứ nhất chúng ta nhìn này nếu anh chị em nhìn ở đây thì sao quan sát đấy anh chị em đã nắm giữ những cái quá trình ở đây làm sao quan sát đấy có phải là sự có sự dao động nhưng với cái việc mà chúng ta hiểu rõ cổ phiếu thì chúng ta đã thấy rằng đã có bao nhiêu anh chị em đã có một khoản lợi nhuận dũng đợt rồi chúng chia sẻ có rất nhiều cổ phiếu lợi nhuận cao ở đây đã có lợi nhuận cao đây tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu xác nhận ở đây với khối lượng thấp thị trường chung vẫn thấp thì quá trình rũ bỏ là quá trình cần thiết và khối lượng đấy lớn nên cái việc của chúng ta cần thận trọng còn trong trường hợp sau khi rũ bỏ đặc biệt là phiên ngày mai rũ gãy cái đường SMA 50 khối lượng thấp mà hồi phục được thì đây nó chính là một cái cơ hội để tăng mạnh các bạn nhé khi nó gãy cái đường SMA 50 mà khối lượng thấp nó hồi phục thì đây chính là cơ hội để tăng mạnh bởi vì thị trường cổ phiếu sau khi bị rũ bỏ rũ bỏ hết nhà đầu tư yếu vía mà nó hồi phục được thì đây chính lại lại là, là là xu hướng để tăng tiếp và Dũng tin chắc rằng là trong nếu trong trường kịch bản hai này rũ bỏ và nó tăng tiếp thì chúng ta sẽ có những cổ phiếu thật tuyệt vời có thể Dũng sẽ biết rằng một số anh chị em đã nhìn ra những cổ phiếu đó rồi đúng không nhìn ra những cổ phiếu đó rồi nhưng ở trong cái thị trường như này thì Dũng không muốn chia sẻ kỹ hơn bởi vì chúng ta không có kiến thức hoặc là chúng ta không có tính chủ động cao nên cái việc mà bị rũ bỏ như tình trạng như này thì Dũng thấy rằng là có rất nhiều anh chị em khi mà mua những cổ phiếu mang tính chất là gì ạ nó dao động lớn nha dao động lớn thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro ở trong đợt vừa rồi chúng ta nhìn thấy là một số cổ phiếu mang tính đầu cơ cũng bắt đầu tăng và một số anh chị em hỏi là hãng tiên phong banh chúng ta hỏi là tiên phong banh một cái cổ phiếu Dũng cũng đưa ra là chúng ta cần quan tâm những cái việc cổ phiếu này nó vẫn khối lượng lớn ở đây nó chưa có sự xác nhận thì chúng ta sẽ không mua giả sử nếu chúng ta mua ở đây chúng ta sẽ nếu cổ phiếu vi phạm nó bị giảm chúng ta vẫn thấy là chúng ta vẫn có thể cắt lót chuyện rất bình thường bởi vì những cái chiến lược ở đây nền nó ngắn không nền nó ngắn mà khối lượng ở đây nó cũng khá là cao nên để có vượt thoát ra cái xu hướng này hôm trước Dũng có nói à, thì nó phải vượt qua khối lượng này Đấy, vượt qua khối lượng này vượt qua khối lượng này còn khi nó gãy cái đường SMA 50 rồi hoặc là nó bị lỗ ở trên vùng này rồi chả có lý do gì chúng ta giữ cả kể cổ phiếu là có tốt đến mấy chúng ta vẫn cần phải làm theo đúng cái kế hoạch bởi vì nếu mua cổ phiếu mà để chúng ta gì ạ để mang tính chất là mua để chúng ta nghĩ là cơ bản nó tốt nha thì hãy loại cái tư duy ấy đi ở đây chúng ta có một cuốn sách nó tốt vĩ đại anh chị em là phân tích nha phân tích về gì ạ cơ bản nếu chưa đọc cuốn sách này thì coi như chưa phân tích cơ bản yeah. anh chị em nhớ là chưa đọc cuốn sách này thì coi như là chưa phân tích cơ bản nhưng cái phân tích cơ bản ngoài kia nó chỉ mang tính chất là gì ạ để chúng ta tham khảo thôi còn chưa đọc cuốn sách tốt vĩ đại thì những cái cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu tốt nhất thị trường chúng ta bỏ qua nên khi mà cổ phiếu tốt mà chúng ta thấy là cái việc mà nó gì ạ nó chưa tạo ra cái quá trình thu gom đủ đúng không chưa gom đủ mà nó lại gì ạ mà nó lại chúng ta phải mua sớm chúng ta sẽ thấy là bị rũ bỏ Đấy, có rất nhiều rũ bỏ nó quay trở lại nên chính vì vậy à, Dũng mong rằng là với các anh chị em uh, tại vì ở góc độ nào đó thì trong thời điểm này hãy đợi nếu cái việc mà sắp sách out tức là rũ bỏ nó là đây là một cái quá trình mà chúng ta cần phải xem phiên ngày mai khi nếu trong trường hợp gãy cái đường S mà A50 khối lượng thấp mà hồi phục thì đây chính là tín hiệu khối lượng thấp nhá và hồi phục thì đây là chính là tín hiệu tích cực cho một xu hướng đi lên mới còn nếu mà nó tạo ra khối lượng cao thì chúng ta hãy thoát ra và đứng ngoài để tiếp tục quan sát nên kinh tế vĩ mô hay là phân tích cổ phiếu gì à chúng ta gọi là những cổ phiếu giá trị trung bình giá xuống thì chúng ta sẽ thấy là đây không phải là chiến lược mà Dũng theo đuổi nên chính vì vậy thì anh chị em lưu ý cho Dũng là chiến lược theo đuổi đó là nếu một cổ phiếu bị vi phạm trung bình lỗ khoảng 7 phần trăm chúng ta bán ra thì chúng ta thoát ra và có những cổ phiếu mà khi chia sẻ anh chị em sẽ thấy là chúng ta có thể lãi được 20 30 thậm chí 40 phần trăm trong một khoảng thời gian ngắn nên hãy lựa chọn những cổ phiếu dẫn đầu và chúng ta biết rằng là anh chị em sẽ để ý thì à, những cổ phiếu dẫn đầu trong đoạn này và nếu anh chị em biết là cổ phiếu dẫn đầu thì có thể từ nhiều anh chị em đã hỏi nhưng về cơ bản đấy là nó sẽ có một cái tâm lý trái chiều nên ở đây anh chị em lưu ý này trước khi mà Dũng uh, kết thúc chương trình này Dũng biết rằng nhiều anh chị em sẽ hỏi một cổ phiếu nào nó có lên đấy Dũng biết rằng sẽ có những người sẽ biết rằng là anh chị em đã biết là cổ phiếu nào là cổ phiếu có thể trong khi thị trường lên nó là cổ phiếu mạnh nhất Dũng biết rằng Dũng chỉ bật mí cho anh chị em đó là cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng đi lên cái thứ hai là cổ phiếu bị rũ bỏ ờ, thị trường rũ bỏ cổ phiếu không bị rũ bỏ và nó giảm rất là ít chúng ta thấy rằng là không bị rũ bỏ nó giảm rất là ít đó đấy là cái cái cách đổi mím và những cái cổ phiếu đó nó giống như những cổ phiếu đây là DGC khi mà chúng ta thấy là sau khi mọi người bán hết thì lúc nó tăng và những cái cổ phiếu như vậy chúng ta cũng sẽ có thể bỏ qua nếu anh chị em không biết anh chị em bị bỏ qua và đây chính là những cổ phiếu mà có thể chúng ta thấy rằng là rất là tuyệt vời còn với cổ phiếu này thì tại thời điểm này anh chị em này nếu anh chị em nào đã nắm giữ thì đây chúng ta nhìn này khi nó gãy kênh khối lượng nó lớn thì chúng ta tốt nhất là chúng ta giảm thì trọng này gãy kênh này lớn nếu chúng ta không giảm thì trọng thì có thể chúng ta bị giảm như này nhưng hôm nay nó giảm mạnh khối lượng nhỏ thì khả năng hồi phục đấy chúng ta nhìn hiểu rõ được hoặc là một cổ phiếu cuối cùng trong ngày hôm nay hòa phát thì chúng ta thấy là hòa phát khi mà gì ạ đi lên khối lượng lớn thì cái việc đây chúng ta gọi là lỏng chúng ta nhìn này lỏng đấy. nhìn này quan trọng lỏng lên khối lượng tăng nhưng giá không tăng thì bị rũ bỏ nha khối lượng tăng nhưng giá không tăng thì bị rũ bỏ và chúng ta thấy là những kịch bản này nó luôn luôn xảy ra với cổ phiếu Hòa Phát đấy ạ đây chúng ta nhìn này đây chúng ta đẩy đây lên lên này đấy. sẽ bị rũ bỏ và chúng ta đợi chúng ta mua điểm này nếu chúng ta bị rũ bỏ chúng ta vẫn thoát ra chúng ta mua điểm này hoặc là những cái cổ phiếu thì vừa rồi anh chị em có rất nhiều cổ phiếu TCM chúng đưa cái này để anh chị em có thể tham khảo một số cổ phiếu tại vì trong cái giai đoạn này Dũng không muốn đưa cho chúng ta bất cứ một cổ phiếu nào nếu chúng ta không hiểu rõ đây là những cái mà chúng ta này. sau khi lên có thể chúng ta mình sẽ dũng dũng bỏ và chúng ta sẽ cần phải cắt lót trừ khi cổ phiếu quay trở lại đấy là cái lý do anh chị em có thể hiểu rõ rằng là Dũng vẫn cắt lót và có thể mua trở lại khi mà cổ thị trường hoặc là cổ phiếu có thể xác nhận lại đấy là cái bí quyết để trở thành một trong những nhà đầu tư thành công một trong những nhà đầu tư chúng ta thiên tài anh chị em muốn là thiên tài đúng không muốn nhà đầu tư thành công muốn nhà đầu tư xuất sắc thì đầu tiên chúng ta kỷ luật kỷ luật ở đây chúng ta gọi kỷ luật cắt lót đúng không cắt lót bảo toàn vốn bảo toàn vốn là một trong những cái bí quyết thành công chúng ta cái thứ hai là kỷ luật khi mà thị trường gì ạ nó không phù hợp với chúng ta thì chúng ta có thể đứng ngoài chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường và chúng ta có thể quay trở lại mua lại nếu thị trường sau khi sách out nếu quá trình sách out này rũ bỏ mà nó có thể hồi phục hồi phục ngay vào ngày mai thì đây chính là một chu kỳ mới nha câu hỏi là nếu check cao mà hồi phục ngay trong phiên ngày mai thì thị trường sẽ bước vào chu kỳ mới còn nếu rút bỏ với khối lượng lớn thì nó sẽ là bước vào một downtrend nên chính vậy anh chị em từ hai cái trạng thái này thì anh chị em biết phải làm gì anh chị ạ biết làm gì anh chị em biết là rút bỏ hay là gì ạ chờ trong một xu đi lên nhưng theo cái gì ạ theo cái góc nhìn của Dũng nhá theo góc nhìn của Dũng nhá theo góc nhìn của Dũng thôi Đấy, thì cái khả năng bị đau chen trong thời điểm này thì cái xác suất xảy ra sẽ là thấp hơn rất nhiều so với yeah, dạ, à, đi lên à, cái khả năng khả năng quá trình rút bỏ đây là cái quá trình mà trước khi thị trường có một cái nhịp tăng mới nhưng tuy nhiên thì tất cả mọi cái chúng ta phải cần phải đưa định giá thì trước khi kết thúc một cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Dũng muốn nhấn mạnh anh chị em một câu nói của William O'Neill William O'Neill có nói một câu như là này đây là nếu anh chị em đọc vào trong cuốn sách của của làm giàu chứng khoán ông nói này nhà đầu tư thành công nhà đầu tư thành công không phải là nhà đầu tư biết ngày mai hay tương lai thị trường như thế nào anh nhớ nhỉ không phải biết là tương lai dự đoán tương lai thị trường ngày mai ngày kia hoặc là sang năm tới nó như nào à, đây là cái mà chúng ta mà nhà đầu tư thành công là nhà đầu tư phải biết tại thời điểm hôm nay này cổ phiếu nó đang vận động như thế nào và quá khứ gần đây nhất quá khứ gần đây nhất nó đang diễn biến ra sao anh chị em có hiểu câu hỏi này không ạ có hiểu cái cái ý nghĩa của câu nói này không ạ nếu anh chị em hiểu thì hãy comment số 1 còn chưa hiểu comment số 2 sau Dũng sẽ giải thích cho anh chị em câu nói này câu nói này ạ anh chị em nào nhớ hiểu thì comment số 1 còn chưa hiểu comment số 2 tức là nhà đầu tư thành công là biết cái hiện tại đó, biết hiện tại nó đang diễn ra như nào và quá khứ nó đang diễn ra như nào đúng không thế thì bây giờ nhá chúng ta đặt ra câu hỏi này cái hiện tại là đang phân phối đúng không? quá khứ ở đây nó đang tích lũy hơn nữa nếu quá khứ ở những cái hiện tại ở đây quá khứ trong thời gian vừa rồi nó là tích lũy thì cái quá trình giảm ở đây nó mang tính chất là gì ạ nó là rũ bỏ nếu quá khứ ở đây nó là phân phối thì cái giảm đây nó sẽ là phân phối anh chị em hiểu quá khứ nó là tích lũy thì cái quá trình giảm nó sẽ là gì ạ quá trình giảm nó chính là quá trình sách out tức là rút bỏ còn quá khứ mà là phân phối thì quá trình giảm nó sẽ là rút bỏ nên ý nghĩa ở đây ý nghĩa ở đây đó là chúng ta cần phải xem thời điểm gần đây nó đang gì ạ phân phối hay là đang gì ạ đang tích lũy nên chính vì vậy nếu anh chị em biết là phân phối hay tích lũy thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải quan sát một loạt các cổ phiếu xem là nó đang phân phối hay đang rũ bỏ từ từ đó chúng ta sẽ kết luận xem là thị trường đang ở đâu đấy là cái câu nói mà anh chị em cần phải nắm rõ được tại sao nó như vậy trước khi mà chúng ta hiểu rõ được về nó và lời kết cho cái buổi tối hôm nay đó là lời kết cho cái buổi tối hôm nay đó là hãy tập trung tập trung vào giải pháp đừng tập trung vào vấn đề tập trung vào giải pháp tập trung vào như vậy, tất cả mọi thứ nó đều ý nghĩa khi mà thị trường nó giảm như này thì ý nghĩa tích cực nó là gì ý nghĩa tích cực đó là chúng ta tìm ra những cổ phiếu thành công ý nghĩa tích cực là chúng ta là tìm ra những cổ phiếu tốt nhất ý nghĩa tích cực là chúng ta sẽ nhận ra những cổ phiếu yếu nhất để chúng ta thoát ra ý nghĩa tích cực để chúng ta tìm ra cổ phiếu thành công để chúng ta có được kế hoạch mua vào đấy là ý nghĩa tích cực ok xin cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta những chương trình tiếp theo và chúc anh chị em có một buổi tối thật vui vẻ và học được những cái giá trị rất tuyệt vời trong buổi tối hôm nay nhớ là hãy nhấn chuông nhé nhấn chuông và đăng ký kênh của Dũng à, hãy like share của kênh của Dũng đấy ạ đây là cái like share anh chị em có thể like share cái gì ạ để uh, giúp uh, cái kênh của Dũng chia sẻ được nhiều cho các anh chị em cho tất cả cộng đồng để hiểu rõ về cái vận động của thị trường như nào xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em vào những chương trình chương trình tiếp theo xin cảm ơn